vu vơ câu hát như khi còn thơ bé vô tư bên nhau cười đùa cùng năm tháng mặc cho hè sang đến thu qua vẫn êm đêm từng chiều đôi ta tán trường ngỡ cuộc đời nhẹ nhàng trôi qua như trong giấc mơ rồi một chiều bên nhau dưới cơn mưa hạ nụ cười em đã chìm vào những suy tư ánh mắt ngây thơ giờ chất chứa bao nỗi niềm phải làm sao để trở lại như xưa lại một ngày em ngại ngùng xa cách lại một ngày em dần hờn vô cớ mà anh lại quá ngu ngơ quá ngây thơ không yêu cho tâm tư lòng em lại một ngày em trầm nhìn anh mãi lại một ngày em ngập ngừng giây phút như muốn nói ra điều gì để nơi này lòng anh vẫn không yên từng giây để rồi một chiều bên nhau dưới cơn mưa hàng làm sao để trở lại như xưa lại một ngày em ngại ngủ xa cách lại một ngày em dần hơn vô cớ mà anh lại quá ngu ngơ quá ngây thơ không yêu cho tâm tư lòng em lại một ngày em chưa nhìn anh mãi lại một ngày em ngập ngừng giây phút như muốn nói anh vẫn không yên từng giây lại một ngày em ngại ngùng xa cách lại một ngày em giận hơn vô cớ mà anh lại quá ngu ngơ quá ngây thơ không yêu cho tâm tư lòng em lại một ngày em trông nhìn anh mãi lại một ngày em ngập ngừng giây phút như muốn nói ra điều gì để nơi này lòng anh vẫn không yên từng rơi